còn những anh em nào đang chơi qua thầu qua cò và chưa có trang riêng để chơi thì cứ liên hệ cho mình qua số zalo 0963 731 346 hoặc là telegram ờ, kèo bóng cầu tiếng mình ờ, sẽ thêm anh em vào nhóm và hướng dẫn cho anh em tạo riêng một cái trang để chơi vì nếu mà anh em chơi qua trung gian qua thầu qua cò thì ờ, chỉ có các kèo đơn giản như là kèo hiệp 1 này kèo cả chặn rồi kèo tài xỉu thôi chưa tính đến việc là anh em bị mất like khi chơi bên ngoài nữa đấy và còn nhiều vấn đề phức tạp khác mà mình chỉ nói đại loại như vậy thôi còn anh em mà khi có một cái trang riêng để chơi ấy thì anh em có thể ra vào được nhiều cái mã kèo như là kèo gung này kèo thẻ kèo gốc hay là mã kèo hai đội đều với bạn nói chung là rất nhiều mã kèo khác để anh em lựa chọn hello chào mừng anh em tiếp tục quay trở lại với kênh uh, cao tiến soi kèo anh em hãy để lại một lượt like cũng như một lượt đăng ký theo dõi kênh để nhận được uh, thông báo sớm nhất khi có video mới từ kênh uh, cao tiến soi kèo và hôm nay mình sẽ nhận định cho anh em tham khảo trận đấu muộn giữa Villarreal và Rayo Vallecano trong khuôn khổ vòng đấu thứ 19 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha thì uh, hiện tại cuộc chạy đua top 4 để giành vé tham dự cúp châu Âu hứa hẹn sẽ uh, nóng đến uh, tận cuối mùa bởi các đội bóng ở top 4 đều uh, thi đấu rất là thất thường điển hình như trường hợp của uh, Villarreal dù đang sở hữu phong độ cao thắng 4 hòa 1 sau 5 vòng đấu gần nhất ở La Liga nhưng mà tàu ngầm vàng vẫn đang đứng ngoài top 4 và chỉ hơn Osasuna xếp ở vị trí thứ bảy với 3 điểm cách biệt mà thôi à, nguyên nhân nằm ở chỗ trước đó họ chơi không tốt đặc biệt uh, sau sự ra đi của huấn luyện viên Unai Emery vào cuối tháng 10 năm 2022 và vị tướng mới uh, Guigue Setien phải cần thời gian mới hòa nhập được uh, với đội bóng và hiện tại Villarreal đang trải qua 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường với 8 chiến thắng, một trận hòa và chỉ nhận ờ, một thất bại với tỷ số 2-3 tại cúp nhà vua Tây Ban Nha. Trước Real Madrid còn về đội khách Vallecano đang xếp ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng La Liga Đội bóng này có được 26 ờ, điểm sau 18 vòng đấu và kém ờ, Villarreal chỉ 5 ờ, điểm cách biệt. À, Vonegano cũng đang có phong độ thi đấu khá tệ khi chỉ có được một chiến thắng, một trận hòa và hai thất bại ở 4 trận đấu gần nhất tại, La Liga. Với thành tích top 9 tại La Liga ở thời điểm hiện tại cũng được cho là tạm chấp nhận được với một cái tên có thực lực ở tầm trung như là Vonegano. À, và đội bóng này cũng không quá lo lắng khi đang tạo ra khoảng cách an toàn với nhóm cầm đèn đỏ. Tuy nhiên những gì ờ, đã thể hiện cho thấy họ khó vươn lên cạnh tranh ờ, sức dự cúp C1 châu Âu. Trong lịch sử đối đầu của cặp đấu này ở ba trận gần nhất đang có lợi thế nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà Villarreal. À, tàu ngầm vàng có được 3 chiến thắng thuyết phục cùng với 9 bàn thắng và chỉ để thủng lưới đúng một lần. Trận đối đầu gần nhất Villarreal đã hủy diệt Vallecano với tỷ số 5-1 trong khuôn khổ giải đấu La Liga trên chính sân nhà của Vallecano và một ít uh, thông số khác về đối đầu giữa hai đội như là ở năm trận đấu gần nhất Villarreal có được 4 chiến thắng, một trận hòa trước Vallecano và Vallecano đều bị thủng lưới do 7 trận gặp nhau gần đây. Trong đó có 5 trận đấu cả hai đội đều ghi bàn và kết thúc với uh, số bàn thắng từ 3 bàn trở lên trên mỗi trận. Đến với đội hình uh, ga xăng dự kiến của cặp đấu này, đội chủ nhà Villarreal ga xăng với sơ đồ 4-3-3 quen thuộc và có đội hình uh, ga xăng mạnh nhất. À, huấn luyện viên Vive Satian chỉ thiếu vắng một cầu thủ chấn thương là Lo Kenso về phía đội khách uh, Venecano ra sân với sơ đồ uh, ờ, 4231 đồng quân của huấn luyện viên ờ, Andoni Iraola cũng sẽ có đội hình ra sân mạnh nhất khi các cầu thủ chấn thương đã hoàn toàn bình phục và có thể ra sân ở trận đấu này. Đến với ờ, tỷ lệ kèo của trận đấu này, đội chủ nhà Villarreal chấp đội khách với mức chấp là 0.75 và mã tài xỉu cả trận là 2.5. Thì hiện tại vị trí của hai đội trên bảng xếp hạng không hơn kém nhau quá nhiều. Việc Villarreal chấp 0.75 trận này là mức chấp tương đối khả quan dành cho tàu ngầm vàng lần ờ, gần nhất tiếp đón uh, ờ, Volcano trên sân nhà Villarreal cũng uh, chấp uh, 0.75 và kết quả là họ thắng nhẹ nhàng hay không thì đó cũng là một trong bốn trận gần đây mà Villarreal đánh bại Volcano còn nếu tính ở sân nhà thì tàu ngầm vàng toàn thắng trong 7 lần tiếp Volcano mới nhất chốt lại là anh em nên vào mã kèo đội chủ nhà Villarreal cộng với mã kèo tài 2.5 cả trận à, anh em cũng có thể dằn thêm tỷ số 2-0 ở trận đấu này ok đây là ba mã kèo mà mình cho anh em à, anh em có thể tham khảo nếu mà trùng máu thì cứ vào thì đây cũng chỉ là những ý kiến riêng của mình về trận đấu còn những anh em nào đang chơi qua thầu qua cò và chưa có trang riêng để chơi thì cứ liên hệ cho mình qua số zalo 0963 731 346 hoặc là telegram ờ, kèo bóng cao tiếng mình ờ, sẽ thêm anh em vào nhóm và hướng dẫn cho anh em tạo riêng một cái trang để chơi vì nếu mà anh em chơi qua trung gian qua thầu qua cò thì ờ, chỉ có các kèo đơn giản như là kèo hiệp 1 này kèo cá chặn rồi à, kèo tài xỉu rồi chưa tính đến việc là anh em bị mắc like khi chơi bên ngoài nữa đấy và còn nhiều vấn đề à, phức tạp khác à, mà mình chỉ nói đại loại như vậy thôi còn anh em mà khi có một cái trang riêng để chơi ấy thì anh em có thể ra vào được nhiều cái mã kèo như là kèo gung này kèo thẻ kèo gốc hay là mã kèo hai đội đều ghi bàn nói chung là rất nhiều mã kèo khác để anh em lựa chọn mình cũng sẽ kết thúc video tại đây anh em hãy để lại một lượt like một lượt đăng ký theo dõi kênh để nhận được những video mới nhất từ kênh cao tiếng soi kèo